Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì uh, trước tiên Tiếng cũng xin cảm cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ Tiếng cũng như đã xem video của Tiếng và cùng vào nhóm đồng hành với Tiếng uh, về cái trận bóng đá ở cái thời gian qua. Đấy, anh em thấy này kênh của tiến mới lập thì hiện tại cũng đã có hơn 100 lượt đăng ký rồi đó và riêng cái kênh tiến số kèo cũng gần đạt đến mốc 1k rồi và những cái trận đấu tại cái kênh nhỏ này của tiến cũng có rất nhiều anh em quan tâm cũng như là trận xích bia với hoan này cũng đã có hơn đến 3 lượt xem đấy điển hình như trận đấu này thì tiến cũng cảm ơn anh em rất là nhiều nhé đấy thì quay lại với cái video này tiến sẽ ờ, lên video nhận định các trận đấu vào rạng sáng ngày 27 tháng 3 được chuyển giao lúc 1 giờ 45 đó thì vào cái khung thời điểm này sẽ có bốn trận đấu tại Euro được diễn ra thì riêng cái trận mà Luxembourg với cái thằng Bồ Đào Nha và Slovakia với Bosnia thì hai cái thằng này tại bảng G Tiến đã lên video và nhận định cho anh em tại cái kênh ờ, Tiến số kèo rồi đây anh em có thể vào để tham khảo hai cái mã kèo tại cái kênh Tiến số kèo nhé và trong cái video lần này tại kênh Tiến bóng đá thì Tiến sẽ tiếp tục làm thêm hai cái trận còn lại được diễn ra cùng giờ đó chính là Monta với Ý và uh, Bắc Ireland cùng với Phần Lan thì trước tiên tiến sẽ nói về cái trận giữa monta với ý cho anh em tham khảo trước nha đây trước khi mà phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái bảng xếp hạng của cái ờ, bảng C hiện tại trước nha đây thì hiện tại ờ, tại cái bảng C của vòng loại Euro thì có sự góp mặt của đội tuyển Anh này Bắc ờ, Macedonia này rồi Ukraine cùng với Ý và Monta thì à, mở màn cũng là trận đấu giữa thằng Anh với Ý thì cũng đã có kết quả với chiến thắng là 2-1 dành cho đội tuyển Anh đấy và ý đã gặp bất lợi trong cái trận đấu vừa rồi cũng như là coi như là cái trận mà chung kết sớm để tranh cái vé mà mà tranh cái vị trí đầu bảng tại cái à, bảng đấu C này đúng anh em đó còn bên cạnh đó thì Ukraine ờ, cũng như là Bắc Macedonia chính là hai cái ứng cử viên để à, cạnh tranh cái vị trí thứ ba cho cái bảng đấu này đó riêng Monta thì Monta rất là yếu trong cái bảng này Monta là cái đội bóng yếu nhất nha anh em cũng được xem như là cái cái à, đội bóng để cho bốn cái đội còn lại mà uh, tìm kiếm những cái điểm số để uh, cạnh tranh cái vị trí trên cái top 4 của cái uh, bảng đấu C này đó để giành cái vé vào vòng loại Euro Ok thì uh, trước khi mà đến với cái phong độ thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trước nhá. đây thì đây là cái trang đây là cái trang mà đưa ra các tỷ lệ kèo ở các trận đấu uh, Ờ, mà tiến thường hay nhận định cũng như phân tích cho anh em thì tại vòng loại Euro vào lúc 1 giờ 45 thì sẽ có bốn trận đấu diễn ra đã có hết đầy đủ các mã kèo này đây và tiến sẽ cho anh em xem cái mã kèo của cái thằng Monta với ý nha đó thì do là tiến nhận định và phân tích cái trận đấu này khá là sớm anh em khá là sớm luôn để lấy cái đề xuất từ youtube ấy cho nên ờ, chưa có được nhiều cái mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc đồ cho anh em tham khảo đâu đó hiện tại chỉ có mã kèo ờ, chấp cũng như mã kèo tài xỉu rồi mã kèo tỷ số này nọ thôi đó còn rất là nhiều mã kèo hấp dẫn luôn thí dụ như là mã kèo cả hai đội ghi bàn này nọ nữa đó cái việc mà anh em chơi trên trang ấy nó rất là được chủ động luôn em thì anh em có thể kiểm soát được rất là nhiều mã kèo này cũng như là anh em có thể uh, kiểu như anh em phân vân đi không biết vào mã kèo nào thì anh em có thể để bóng lăn tầm 10 phút 15 phút gì đó để kèo hạ xuống anh em kết thằng nào thì anh em vào thằng đó thì mình chơi banh bóng mình chủ động như vậy thì mới dễ uh, kiếm lãi đúng không anh em mới dễ có có có cơm gạo đấy còn nếu mà anh em chơi mà mà thích đội nào vào đội đó mà không có được cái mục tiêu của mình cũng như là chơi bóng ngoài quá thầu quá cò chơi trước ba bốn tiếng và không có cái trang để chơi không có cái gì để để sâu kèo để phân tích hết thì rất là khó để anh em giành chiến thắng đúng không anh em chơi theo kiểu hình xui 50 50 thôi mà ngược lại anh em chơi bên ngoài quá thầu quá cò phải báo trước ba bốn tiếng nè rồi rồi phải bị mắc like mắc cỏ đủ thứ hết đấy tốt nhất anh em nên chủ động chủ động mà kiếm một cái trang để chơi anh em nào mà chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi ấy, thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao Tiến ở phía dưới màn hình của video này Tiến sẽ hỗ trợ cũng như là hướng dẫn cho anh em tìm kiếm một cái trang uh, uy tín để anh em chơi ok cho anh em thì hiện tại quay lại với cái mã kèo này thì anh em thấy này à, mã kèo hiện tại nhà cái đưa ra là dành cho đội tuyển ý với các mức chấp lần lượt là 2.25 này 2.5 cùng với 2.75 cả chặn đấy và mức kèo tài xỉu là bao hòa cho đến 3.5 rất là nhiều mã kèo luôn nhưng chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm nửa ngày anh em trước giờ bóng lăn tầm nửa ngày sáu bảy tiếng gì đó thì nhà cái sẽ đẩy lên thêm nhiều gấp đôi gấp ba lần các mã kèo này nữa cho anh em đó rồi có mã kèo thẻ kèo gốc và nhiều mã kèo khác cho anh em chơi rất là hấp dẫn luôn ok cho anh em thì với những cái kèo hiện tại với những cái kèo hiện tại này thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cả về cái trận đấu này trước xong rồi à, tiến sẽ đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ok cho anh em ok thì uh, hiện tại tiến sẽ cho anh em đảo qua về cái phong độ của cái đội chủ nhà monta trước nha đây thì monta monta hiện tại là đang ship ở vị trí thứ 167 thế giới nha anh em còn so với ý thì uh, ship thứ 8 thế giới đó một cái cách biệt phải nói là một trời một vực luôn 159 bậc trên bảng xếp hạng rất là cao à, còn về Monta anh em hãy xem phong độ của Monta này à, sau khi mà trải qua 10 trận thi đấu trên mọi đấu trường thì tính luôn cái trận thua 1-2 mới đây tại Eugo trước Bắc Macedonia thì cái thằng Monta này chỉ có được 4 chiến thắng ờ, một hòa và phải nhận đến 5 thất bại nhưng mà anh em để ý đi những cái đoạn những cái đội bóng mà thằng ờ, Monta gặp phải đều là những đội bóng uh, yếu mà ôi những những cái đội tuyển mà yếu thậm chí là được đánh giá yếu hơn Monta rất là nhiều đó như thằng Kuwait này thằng Kuwait này hay là uh, thằng San Marino này đó những cái đội bóng mà được xếp hạng kém hơn Monta rất là nhiều thậm chí là xếp hạng thứ hai trăm mấy FIFA còn kém hơn Việt Nam rất là nhiều luôn nha anh em đấy à, thì à, nói chung cái thằng Monta này có cái phong độ à, không được tốt cho lắm anh em không được tốt cũng không đến nổi tệ nói chung là ở mức trung bình thôi đấy và trên sân nhà trên sân nhà thì sao trên sân nhà thì cái thằng Monta này cũng có được 3 chiến thắng một trận hòa và phải nhận 3 thất bại ở 7 trận đấu được thi đấu trên sân nhà à, thì cái phong độ của Monta tương đối tốt nha anh em không đến nổi tệ đấy ở cái mức trung bình mà thôi còn về đội khách ý về đội khách ý thì anh em có thấy ý đã trải qua cái chuỗi chặn uh, à, tại Nation Cup với uh, à, 3 chiến thắng hai hòa và phải nhận một thất bại rất là đậm trước Đức với tỷ số là 2 năm đấy thì về ý thì anh em cũng biết là đáng tiếc chàng ý là vừa rồi phải à, bị loại tại cái vòng sơ loại của vòng loại World Cup và không thể dự cái uh, World Cup vừa rồi ở năm 2022 thì chắc chắn ở cái giải đấu lần này uh, đội tuyển Ý sẽ làm mọi cách để tiến xa hơn tại Euro đúng không anh em đó để lấy lại được cái thị quy của mình cũng như là chứng tỏ cho người hâm mộ thấy là là đội tuyển Ý uh, sẽ quay trở lại và quên đi cái việc mà phải bị loại ngay cái vòng sơ loại World Cup đúng không anh em đó thì cái phong độ của đội tuyển Ý cũng uh, không không không có tốt cho lắm nha anh em khi mà ba trận gần nhất bỏ đi cái giải này sình lúp đi thì ở ba trận gần đây nhất thì tính luôn cái trận mà thua anh 21 thì thằng ý này chỉ có được một chiến thắng 3-1 trước cái thằng Albania và phải nhận thất bại là 2-0 trước Áo trong cái khuôn khổ giao hữu này. Đó và mới đây nhất tại vòng loại Euro ở lượt trận đầu tiên thì Ý đã phải nhận một thất bại là 1-2 trước Anh. Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này. Đây, thể trận đấu này à, Anh là cái đội bóng mà đã dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 đấy và Ý đã gỡ hòa một ở ngay cái phút 56 cho đến phút 80 thì lúc sau bất ngờ phải nhận một chiếc thẻ đỏ ở vòng 10 phút cuối cùng của trận đấu dù chơi với thế thiếu người nhưng ý vẫn à, à, không thể nào mà ghi được thêm một bàn thắng nào vào lưới đội tuyển Anh cả đó và đành chấp nhận ngậm ngùi thua cuộc với cái tỷ số là 1-2 thôi nha anh em đấy thì đội tuyển ý ở trận đấu này thi đấu cũng rất là tốt nha không có đến nổi tệ đâu anh em anh em nhìn vào cái thông số kiểm soát bóng cũng như là là cái uh, những pha dứt điểm anh em có thấy này Ý kiểm soát đến 58% so với 42% của đội tuyển Anh đấy và tung ra được đến 10 pha dứt điểm so với 7 của đội tuyển Anh à, một thông số ờ, được đánh giá khá là tốt dành cho Ý nha anh em và ở trận đấu này đã xuất hiện đến 10 10 10 chiếc thẻ phạt 10 cái quả phải góc này anh em 10 quả phải góc nha và có đến tổng cộng là à, ờ, 6 chiếc thẻ vàng 7 chiếc thẻ vàng 7 chiếc thẻ vàng cùng với một chiếc thẻ đỏ thì chứng minh là những cái trận đấu của thằng Ý này à, trước những cái đội tuyển lớn thì chắc chắn là sẽ à, cạnh tranh rất là quyết liệt cũng như là cái trận thi đấu với đội tuyển Anh này cũng như là cái trận chung kết sớm giành cái ngôi vô địch ờ, giành cái ngôi đầu bảng của cái bảng đấu C cho nên về kết quả phạt góc cũng như cái thẻ phạt thi đấu rất quyết liệt nên xuất hiện rất là nhiều nha anh em nhưng nhưng đối với cái thằng Monta thì sao nhưng đối với trận đấu này thì ý chỉ phải đối đầu với Monta thôi nên anh em ờ, tốt nhất là không nên không nên đầu tư vào cái mã kèo thẻ ok cho anh em không nên đầu tư vào mã kèo thẻ cũng như là kèo gốc cũng không nên đầu tư luôn đó vì Monta chắc chắn sẽ chơi theo cái thế là thủ toàn tập trong cái trận đấu này còn Ý thì với cái đội hình uh, toàn sao thì chắc chắn là sẽ chơi công uh, rất là mạnh trước uh, Monta đấy cho nên cái về, về vấn đề mà mà à, một bên chỉ biết thủ mà một bên thì công tồn tập thì sẽ rất ít xảy ra những cái pha va chạm đúng không anh em sẽ rất ít xảy ra những pha va chạm cũng như những quả phạt góc chắc chắn ý sẽ chơi kiểm soát rất là nhiều ở cái trận đấu này để cho nên anh em hãy nghe tiếng là không nên vào cái mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ nha đấy và với những gì đã phân tích thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái ờ, lịch sử đối đầu của hai đội này thì trong lịch sử thì ý và monta đã có 3 lần chạm mặt nhau gần nhất ba lần gần nhất nha anh em thì ý đã hoàn toàn giành chiến thắng với uh, uh, 4-0 sau 3 lượt chặn đấy và không để thủng lưới bàn nào trước monta và hai cái trận mà đối đầu nhau gần nhất là vào năm 2014 2015 rồi anh em đấy và đến bây giờ là tới 8 năm mới gặp lại nhau thì hiện tại thằng ý nó còn mạnh hơn cái thời điểm đó rất là nhiều đấy cho nên với những gì mà tiếng phân tích cũng như với cái mã kèo hiện tại thì tiếng uh, ờ, ti ti là tiếng ưu tiên thằng ý nhiều hơn nhưng với mã kèo chấp này thì riêng tiếng thì thấy hơi cao nha anh em đấy cho nên cho nên uh, ờ, tiến sẽ ưu tiên cho anh em là đợi uh, vào chặn bóng lăn tầm 15 đến 20 phút khi mà kèo hạ xuống còn 1.75 thì lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn nhá đấy thì tiếng chỉ chỉ chốt cho anh em một cái mã kèo duy nhất anh em nhớ nha anh em tiếng chỉ chốt cho anh em một cái mã kèo duy nhất chính là ý chấp 1.75 ft hoặc 1.5 ft ok cho anh em đấy thì anh em cứ đợi bóng lăn đi cứ đợi bóng lăn tầm uh, ờ, 10 phút 15 phút gì đó chắc chắn kèo sẽ hạ đó anh em canh khi nào mà kèo hạ xuống còn 1.75 với 1.5 thì lúc đó anh em vào cũng chưa muộn đúng không anh em vì Tiến thì dự đoán cái trận đấu này sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho Ý nhưng mà chỉ cách biệt từ hai bàn mà thôi đấy cho nên với cái sự lựa chọn mà chấp 1.5 1.75 nó sẽ an toàn hơn rất nhiều thì uh, cái việc mà anh em cầm cái trang để chơi thì nó sẽ chủ động về mọi mặt cũng như có thể canh cái trận đấu nó diễn ra rồi xem thấy chặn rồi vào đợi mã kèo hạ xuống anh em vào cái đó là cái lợi thế cái việc chủ động mà khi anh em chơi trên trang ok cho anh em đó thì uh, những mã kèo mà chuẩn hơn chắc chắn là những mã kèo chuẩn hơn tiến sẽ đẩy lên nhóm trước cái giờ bóng lăn tầm uh, một tiếng đồng hồ đẩy thì lúc đó những mã kèo tiến đưa lên nó sẽ ok hơn vì tiến đã nắm được cái thông tin chính thức về hai đội này cũng như là biết được cầu thủ nào ra sân chơi với sơ đồ nào đấy thì những anh em nào mà đang thu tha xa bờ đặc biệt là đã uh, uh, xa bờ vào cái mùa World Cup vừa rồi đó một mùa World Cup rất là biệt anh em đã sao bờ thu tha thì cứ liên hệ cho Tiến uh, qua Zalo hoặc Telegram uh, Tiến để phía dưới màn hình để có video này đó Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí nha anh em Tiến không thu lọc phí nào từ anh em hết đó và sẽ giúp cho anh em uh, gỡ gạt cũng như là đi cùng Tiến ở chặng được phía trước còn rất là nhiều trận đấu hấp dẫn anh em đó thì gỡ cũng phải gỡ từ từ đấy cho nên anh em cứ vào nhóm mà xem kèo xem kèo tham khảo các cái mã kèo đi coi coi tiếng cho rồi ờ, gọi gọi tính toán hàng ngày coi là kèo tiếng cho là lời hay lỗ đấy nếu như mà mà anh em thấy không hợp mã với tiếng anh em có thể ao nhóm đúng không đấy vào cũng không mắc mát gì hết nhưng mà có cái điều kiện để vào nhóm tiếng là bắt buộc anh em phải có một cái số 4 một cái số 4 tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên ít nhất cũng một hai củ trở lên anh em nhớ nhé thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đấy cái việc anh em chơi trên trang nó chủ động tiếng đã nói nhiều ở video này rồi đó thì uh, đây chỉ là những cái mã kèo nói tóm lại là những mã kèo mà tham khảo trước trận đấu thôi đó anh em thấy hợp mã hợp ý với anh em thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại còn những mã kèo mà chuẩn hơn khi mà có đội hình chính thức ra sân trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ lúc đó tiếng sẽ đẩy riêng lên nhóm cho anh em chơi cũng như là những cái mã kèo gung kèo thẻ kèo góc gì đó ok cho anh em thì Tiến cũng ờ, sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé à, ờ, nếu mà anh em yêu quý Tiến thì hãy ờ, thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá cũng như là cái kênh Tiến số kèo và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư